Thank you. Đời người con gái nay mới hai mươi Sao em không cười Hay do tuyến rơi Lòng buồn vì ai đau xót chưa vơi Đôi môi không lời Yêu thương không rời Năm ấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau em nhớ mà Nơi chỗ này hòa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa Thôi nha chúng ta đành đành lướt qua nhau như phím đàn Người ôm giấc mơ này nhung nhớ bè bạn Ngàn câu hứa chẳng được gì Cuối cùng thì mình phải chia ly Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi Màn đêm phú anh đèn mờ Anh ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ Nói ra một lời trước khi em vội đi sao bay em nhìn lên kìa sao bay anh đưa bàn tay buông đời hay mà anh lại sai anh đi tìm em như loài hoa mà không còn cây thật ra em ở ở đây đây là do mình không gặp may một đời bình yên nhưng tình duyên giờ đây cũng trắng còn ngọt ngào làm chi khi màu son rồi cũng sẽ héo mòn ở lại bên anh nên thời gian này trôi quá nhanh nước mắt có thể giàu còn kỷ niệm thì mình để dành một đóa hoa nhài cài tóc em dài Mai ấy theo chồng mà trong tim em còn lo xa đúng không Đừng khóc em à Mạnh mẽ lên mà thà là ta xa nhau chớ yêu nhau dài lâu ngàn câu hứa chẳng được gì cuối cùng thì mình phải chia ly anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi màn đêm phú ánh đèn mờ anh ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ nói ra một lời trước khi em vội đi mây khẽ nhẹ bay hóa cũng tàn người cũng tàn tình dở dàng tay trắng bàn tay ngày mai em mang giấc mơ sang giàu ngàn câu hứa chẳng được gì cuối cùng thì mình phải chia ly anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi màn đêm phú ánh đèn mờ anh ngần ngơ trước khi em vội đi